nào Được phút quan trọng nhất đã đến rồi Lại đợi con trao này tung thôi Rồi Vừa rồi thì nó mới tung hai lần Một Tôi đợi là hạnh phúc anh em Đúng tốc là bất đạt Hai Nào Tung đi em ơi Tung đi em ơi Một Hai Ba Ok, hello, hello, hello, hello Yes sir Ô, Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với tiết mục xoay cánh Lần này là xoay cánh cấp 4 nha à, Mình chuẩn bị à, sẵn sàng đủ hết tất cả nguyên liệu để trong hòm đồ đây rồi Giờ mình sẽ lấy ra và triển luôn thôi Đây, đây rồi Tại dạ, mình đã có hai bộ để xoay à, cánh cấp 3 và một bộ để xoay cánh cấp 4 Hôm nay mình sẽ làm một cái ờ, video triển luôn ba cái cánh à, biết là nó có ra được hết không ra được cả đủ ba cái thì càng tốt không thì à, xem chúng ta có được cấp 4 nào không nhé rồi để mình sắp xếp lại hòm đồ của mình một chút và mình sẽ triển luôn hai bộ um, ép cánh cấp 3 ra trước đây mình đã xếp lần lượt những thứ cần thiết để uh, cho máy xoay ở đấy. Nên là mình cũng sẽ lấy ra theo một cách lần lượt. Yeah. Dạ. đây không, biết là hòm đồ có đủ ấy không đây đủ chỗ để chắc không đủ chỗ để đựng ba cái cánh rồi Đây, bộ xoay cánh cấp 4 đây. Ngọn lửa Garuda và lông vũ Garuda. Không phải là đồ Condor nữa. Garuda rồi. Và nó có thêm một cái um, Golden Sentences. Một cụm 50 cái mới đủ yêu cầu. Rồi ok, đủ nguyên liệu ở đấy. Và hiện tại thì ép cánh cấp 3 và ép cánh cấp 4 đều có tỷ lệ max um, là 40% và cho cho thêm bùa may mắn vào thì sẽ được là 50% là max luôn rồi. Đây, chúng ta triển luôn đi. Biết uh, đúng giờ đẹp để triển hay chưa? Đầu tiên thì mình sẽ xoay hai cánh cấp 3 trước nha. Đây rồi, bỏ một uh, lồng vũ Condor, một ngọn lửa Condor, 30 viên Chaos, 30 viên Bless, 30 viên Soul, 30 viên Grison, um, 8 viên mắc là 8 viên ờ, Medium Magic Stone và một chiếc bùa may mắn và chúng ta có tỷ lệ um, tối đa là 50% rồi, bây giờ vẫn công thức cũ thôi. Là đợi con trao tung lên tung viên trao lên đỉnh lần thứ ba thì mình sẽ nhấn ok. Một. Được rồi. Một. Một này Hai. Ba. Ừ. Wow. Là mình um, vừa ép ra một con cánh cấp 3 thật là Omo uh, ờ, cánh cấp 3 của con uh, của Clad Rune con Clad này hình như ở, ở season ờ, mười mấy là đã có rồi Ok hiện tại thì class này mình vẫn chưa chơi ở à, đây vẫn đủ để đây ok ta tiếp tục đến với chiếc cánh um, ba thứ hai mong rằng là um, sẽ thuận lợi như là lần thứ nhất chúng ta đã có một cái cánh nhưng mà mỗi tội là cánh trắng vẫn chưa ưng lắm ít nó phải có vài dòng gì đấy được mana lot thì càng tốt ok và tiếp tục công thức cũ chờ đợi lại một một hai đúng lần thứ ba cho tao xem nào một một hai này ui rồi ui sao lại bắt một này kìa chiều người tao à một ba lại một chiếc cánh và Omo tiếp của um, con um, LF Ừm ok Cũng không tệ Thì, uh, um, Đến phần quan trọng nhất của video này Là xoay cánh cấp 4 Đây là lần đầu tiên Từ khi mình chơi mưu này mình xoay cánh cấp 4 Ok Căn bản là mũ này cũng ít người chơi với cả kiếm đồ, đồ kiếm đồ cũng khá là dễ cho nên là xoay nó cũng không cảm xúc cho lắm nhưng mà vẫn gọi là mất công đi kiếm nguyên liệu để ép cho nên là là là cũng hồi hộp một chút rồi đến 50 cái Golden Crest 30 viên sâu 30 viên bled 30 viên trao 30 viên glisten 8 viên đây ép cánh cấp 4 là chúng ta sẽ phải dùng higher magic stone không phải medium nữa nhé um, những cái viên này là được chế ra từ đồ thần cộng 7 trở lên 4 orb ok và thêm bùa may mắn nữa chúng ta có 50 phần trăm à, nào nào nào được phút quan trọng nhất đã đến rồi lại đợi con trao này tung thôi rồi vừa rồi thì nó mới tung hai lần một vừa đợi là hạnh phúc anh em đúng tốc là bất đạt hai nào tung đi em ơi tung đi em ơi một hai ba có thể như thế được nhở Tiết mục quan trọng Tiết mục quan trọng nhất đã không thành hiện thực và hẹn gặp lại anh em ở video ép cánh cấp 4 lần sau nhé. Mình sẽ lại góp gom góp thêm nhiều nguyên liệu nữa để làm video cho anh em xem. Còn bây giờ xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Anh em thấy video hay nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé. Bye bye.